Thank you. cơn mưa rơi bên hiên hè vắng đôi mình chung đường ta bên nhau tình cờ chú mưa bên thêm phút chốc em thương ngây thơm hương ngàn tóc nhu huyền ngân ngây anh mê say ngu ngơ từng phút giây ô oh, câu yêu thương cho em nồng cháy em đừng chối từ con tim anh không bao giờ nói những điều gian dối xin em tin anh đi người nhé những lời thiết tha hôm nay anh yêu em rồi bé ơi này cô bé ơi chậm chậm thôi chớ bước đi nhanh Đừng vội bóp nát trái tim anh Người nào thấu ước mơ trong anh rơi được gần em thêm phút giây thôi dù ánh mắt đó quá xa xôi thì vẫn cứ mãi ước mơ thôi và anh vẫn tin một ngày mai sẽ có em tình sẽ chấp cánh bay xa và hạnh phúc sẽ mãi theo tay được xin có em này người ơi chờ bước đi đừng để trống vắng trong tim rồi được thấy giấc mơ trong anh đẹp như chính em Go. Cơn mưa rơi bên hiên hè vắng đôi mình chung đường Ta bên nhau tình cờ chú mưa bên thêm phút chốc Em thương ơi thương hương là tóc nhung huyền ngất ngây Anh mê say ngu ngơ từng phút giây Ô oh, oh, câu yêu thương cho em nồng cháy em đừng chối từ Con tim anh không bao giờ nói những điều gian dối Xin em tin anh đi người nhé những lời thiết tha Hôm nay anh yêu em rồi bé này, này bé ơi, chậm chậm thôi chờ bước đi nhanh Đừng vội bóp nát trái tim anh Người nào thấu ước mơ trong anh Hạt mưa hãy rơi Được gần em thêm phút giây thôi Dù anh mắt đó quá xa xôi Thì vẫn cứ mãi ước mơ thôi Và anh vẫn tin Một ngày mai sẽ có em Tình sẽ chấp cánh bay xa Và hạnh phúc sẽ mãi theo ta Được xin có em Này người ơi chờ bước đi Đừng để trong vang trong tim Rồi được thấy giấc mơ trong anh Và anh vẫn tin tim một ngày mai sẽ có em tình sẽ trong cánh bay xa và hạnh phúc sẽ mãi theo ta được xin có em này người ơi chờ bước đi đừng để trống vắng trong tim rồi được thấy giấc mơ trong anh đẹp như chính em